Thứ nhất, chúng ta cùng đi vào một cái bệnh phổ biến hiện nay, đó là cái bệnh về mắt cận. Và những người bị mắt cận hay còn gọi là cận thị thì là những người có đặc điểm như thế nào? Thì ờ, sau đây con và các thầy cùng nhau, à, con và thầy thì cùng nhau trả lời câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1, những biểu hiện nào sau đây là triệu chứng của tật cận thị? Và tất nhiên chúng ta sẽ có câu hỏi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm và các con sẽ tìm hộ thầy xem đáp án là đáp án nào nhé. Thứ nhất, khi đọc sách phải đặt mắt gần hơn người bình thường. Đúng nhỉ? Khi đọc sách phải đặt mắt xa hơn người bình thường. Ngồi dưới lớp nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ, ngồi trong lớp nhìn không rõ các vật ở ngoài sân. Những biểu hiện nào là triệu chứng của trật tật cận thị thì ta thấy rằng ở đây có cái thằng đầu tiên. Đặt mắt gần hơn so bình thường, đúng. Ngồi dưới lớp nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ đúng người cận thị mà không đeo kính thì chắc chắn là mờ. Còn à, người cận thị không đeo kính thì tất nhiên ngồi trên bảng nhìn còn chả thấy chứ đừng nói là ngắm chim ngắm cỏ ở ngoài sân và ngắm các bạn chạy tung tăng. À, có nhìn thấy không? Có. Nhưng mà nhìn các bạn nó rất mờ và thậm chí ta không phân biệt được đâu là bạn nào. Đâu là bạn nào. Thì đây, câu trả lời của chúng ta đây chính là ba biểu hiện của người bị tật cận thị. Người bị tật cận thị.